Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bản tin 360 độ thể thao đồng hành cùng FIFA World Cup năm 2014 đang được phát sóng trên kênh VTV3 và VTV3 HD của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các trận đấu nóng bỏng của FIFA World Cup năm 2014 đang diễn ra ở Brazil nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới sự quan tâm của người hâm mộ thể thao nước nhà dành cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Vào buổi chiều ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Myanmar và đây rõ ràng là một trận đấu ghi đậm dấu ấn của huấn luyện viên Miura. Trận ra mắt của ông Miura trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ dù đang giữa mùa World Cup. Nhưng gò đậu cũng đã biến thành trào lửa để cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ. Và trước một Myanmar có tới 9 cầu thủ mới lần đầu lên tuyển, thiếu kinh nghiệm và mới tập luyện được khoảng 5 ngày thì cũng chẳng khó để đội chủ nhà cầm trịch thế trận. Hải Anh trong lần thứ hai khoác áo đội tuyển đã đặt dấu ấn lớn với hai pha lập công chỉ sau 15 phút bóng lăn. Trận này, Myanmar tỏ ra quá yếu Họ ít có những tình huống kháng cự và đó là cơ hội để các chàng trai áo đỏ tha hồ phô diễn kỹ thuật và sự sáng tạo trong tấn công với những tình huống lên bóng từ hai biên rồi tấn công trung lộ đều được thực hiện rất dễ dàng. Và điều gì đến cũng sẽ phải đến. Lê Công Vinh tỏ ra rất có duyên với khung thành của Sithu khi chút vào lưới Myanmar tới 3 bàn thua. Đoàn quân của Avramovic thậm chí chẳng thể tạo ra nổi một cơ hội nào về phía khung thành của Nguyên Mạnh trước khi để cho Văn Quyết ấn định tỷ số 6-0 đầy còn ngào trong trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Miura. Sự khởi đầu xuôi trèo mắt mái. Tôi rất bất ngờ với tỷ số đậm như vậy. Các học trò của tôi đã tuân thủ đúng đấu pháp với những mảng mình tấn công khá mạch lạc. Nhưng cũng phải nói rằng, đối thủ hôm nay đã tạo cho chúng tôi quá nhiều cơ hội. Dù sao thì tôi cũng hài lòng với trận ra mắt. Chiến thắng trong một trận giao hữu, tất nhiên, không nói được nhiều điều. Nhưng nếu như nhìn vào nét tích cực trong lối chơi, cách thức tấn công, khả năng ghi bàn và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ thì rõ ràng đã có những nét chuyển biến hết sức tích cực của đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Miura. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng rất tương bừng trước đội tuyển Myanmar, một chiến thắng giúp cho chúng ta có thể cảm nhận được niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Tại World Cup 2014, cả thế giới đã phải dành cho khán giả Nhật Bản sự ngưỡng mộ, nể phục và những lời khen ngợi cho sự khiêm nhường, sống và hy sinh về những lợi ích chung. Hành động của động viên Nhật Bản ở lại dọn vệ sinh tại sân vận động khiến chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh này. Trong một ngày mà huấn luyện viên Miura ra mắt người hâm mộ Việt Nam, một ngày trọng đại trong sự nghiệp, ông đã không thể quên được cái thói quen vốn dĩ rất gần gũi với mình. Một hành động đơn giản nhưng nó khiến chúng ta cảm nhận được sự gần gũi và thân thiện của một người đàn ông đang mong muốn chấp nối những ước mơ bóng đá Việt Nam. Em nghĩ rằng là hôm nay ờ, là trận đấu đầu tiên của ông Miura ở trên biểu lên bên trường ấy và cũng là một trận đấu của của, của đội tuyển Việt Nam một, một cái một một cái nhiệm kỳ mới và thật sự hôm nay anh em thi đấu nỗ lực vì một cơ sở đội tuyển và giành được chiến thắng nên đó là một cái phần thưởng mà rất xứng đáng dành cho đội của đội hôm nay. Bóng đá Việt Nam đang có những hành động và việc làm để có thể vượt qua được những hệ quả không thật tốt trong quá khứ và chúng ta đã tìm đến một mô hình được cho là phù hợp với bóng đá nước nhà. Đó chính là con đường mà bóng đá Nhật Bản đã làm. Đã có nhiều người Nhật Bản đến và làm việc tham gia điều hành bóng đá nước nhà. Trong số đó, ông Miura chính là người được đặt nhiều sự kỳ vọng nhất. Trong ngày ông ra mắt, khán giả hâm mộ Bình Dương thể hiện được sự thân thiện bằng một màn chào đón rất ấn tượng. Và để đáp lại sự kỳ vọng, các cầu thủ đội tuyển đã chứng tỏ một bộ mặt rất khác biệt. Họ thi đấu với nhiều động lực và tinh thần cống hiến, thứ mà bấy lâu nay chúng ta ít được thấy. Nói là đội tuyển Việt Nam đã lột xác trong một triều đại mới có lẽ là chưa hoàn toàn chính xác sau trận đấu với Myanmar. Nhưng có thể khẳng định, những mong muốn và ý thức chủ quan của vị huấn luyện viên đến từ nước Nhật đã bắt đầu ngấm vào các cầu thủ. Và đó chính là điều mà chúng ta đang mong muốn cho tương lai của bóng đá nước nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chuyển động đáng chú ý của thể thao thế giới diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ làng banh nhì thế giới ở thời điểm này đó chính là giải quần vợt Wimbledon, giải Grand Slam thứ 3 trong năm của làng cổ vợt thế giới. Việc tay vợt hạt giống số 2 ở nội dung đơn nam người Tây Ban Nha Rafael Nadal bị loại có lẽ không gây ra nhiều tác động đối với Wimbledon năm 2014 và chúng ta có thể kiểm chứng điều đó với những diễn biến hấp dẫn ở vòng tứ kết nội dung đơn nam. Gác khỏi nỗi buồn khi đội tuyển bóng đá quê nhà bị loại khỏi vòng 1-8, cả Federer và Wawrinka đều chưa rất tập trung trong trận tứ kết nội bộ của Thụy Sĩ. Wawrinka sớm chiếm ưu thế khi thắng 6-3 set 1 nhưng bản lĩnh đã giúp cho FedEx trở lại trong 3 set sau để thắng với các tỷ số 7-6, 6-4 và 6-4. So với việc dừng bước tại vòng 2 năm ngoái thì sự trở lại năm nay của Tàu tốc Hành đang khiến các khán giả rất phấn khích. Đối thủ của FedEx tại bán kết là người thắng trong trận đấu giữa Milos Raonic và Nick Kyrgios Tay vợt hạng 114 thế giới đã gây ấn tượng khi loại Nadal ở vòng trước, nhưng ngày hôm nay, Raonic đã hóa giải thành công được sở trường của Kyrgios khi chỉ cần 4 set để có mặt ở bán kết. Ở nhà đấu còn lại, người ta chờ đợi cuộc đối đầu giữa Nole và Murray, nhưng mong muốn của họ chỉ được đáp ứng một nửa. Murray đã không còn là chính anh trong trận đấu với Dimitrov khi bị dồn ép trong hầu hết thời gian thi đấu. Tay vợt người Bulgaria thì ngược lại khi có được một chiều xuất sắc và chính thức biến đương kim địch trở thành cựu vương sau 3 set khá đơn giản. Thắng Murray, nhưng Dimitrov vẫn chưa thể mừng với đối thủ của anh tại bán kết là Novak Djokovic. Dù rất vất vả nhưng cuối cùng thì Nole cũng đã vượt qua được Murray Cilic sau 3 giờ 30 phút thi đấu với 5 set có tỷ số lần lượt là 6-1, 3-6, 6-7, 6-2 và 6-2. Hai trận tứ kết muộn ở nội dung đơn nữ Wimbledon đó chính là Halep đụng độ với Lisicki và Bucha so tài với Keber, trong khi Keber đang nổi lên là một hiện tượng của làng quần vợt với thắng lợi ấn tượng trước Shabuk Sarapova à, thì Bucha lại là một tài năng trẻ sáng giá nhất trong vài năm trở lại đây. À, và sau cuộc đối đầu giữa Kerber và Bucha thì chỉ có một người có thể viết tiếp câu chuyện ấn tượng tại Wimbledon. Bucha không chỉ là một trong những bóng hồng xinh đẹp làm quần vợt, mà tài năng của cô còn được cả thế giới phải trầm trồ khi so tài với người đàn chị Angelique Kerber. Sự tự tin của tay vợt 20 tuổi này lấn át hoàn toàn. Những cú thuận tay trái của tay vợt từng khiến cho Sarapova phải lao đao ở vòng trước. Đặc biệt từ nửa sau của set 1, Ucha đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn để giành được break quan trọng ở game thứ 8, giành chiến thắng set 1 với tỷ số 6-3. Sang set 2, Kerber nỗ lực kéo lại những gì đã mất, nhưng có vẻ như những pha xử lý thiếu nắn nót đã khiến cho cô không thể lấy lại cục diện. Chiến thắng 6-4 ở set thứ hai giúp tay vợt trẻ Bucha Lần đầu góp mặt ở tứ kết Wimbledon, ở bán kết, Bucha sẽ phải đối diện với một thử thách khó khăn hơn là tay vợt đang đạt phong độ rất cao Simona Halep. Sau khi những Serena Williams hay Sarapova đều dừng bước, thì sự tự tin của Halep càng được khẳng định, ngay cả trước Á quân Wimbledon năm ngoái là Sabine Lisicki. Lối đánh đầy sức mạnh của tay vợt người Đức cũng chỉ giúp cô có thế trận rằng co trước Halep trước khi chịu thua 4-6. Set 2, Lisicki còn tỏ ra yếu thế hơn khi người hâm mộ chỉ được chứng kiến tay vợt Rumani tung hoành. Halep giải mã hoàn toàn lối đánh của đối thủ để thắng một set trắng 6-0. Cuộc đọ sức giữa Halep và Bucha ở bán kết có thể xem như là một trận đấu đầy gay cấn và hấp dẫn của làng quần vợt nữ khi cả hai đều được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch.